thì uh, ờ, phần mềm dự toán F1 thì có cái cấu tạo như sau ở ờ, uh, các cái bảng uh, các cái menu thì được uh, thực hiện ở trên ở đây thì gần như các bạn chỉ thực hiện khi mà ví dụ các bạn là à, lập dự toán cho nhiều hạng mục thì các bạn có thể là nhấn vào trong cái chỗ là à, thêm hạng mục này hoặc là nếu như mà các bạn là có à, chỉnh sửa cái à, chi tiết của cái phần mềm thì các bạn có thể vào trong cái phần là à, công cụ và các bạn thực hiện cái việc là chỉnh sửa đơn giá còn trong trường hợp là để À, à, liên hệ với chúng tôi à, để được hướng dẫn trực tiếp à, qua mạng thì các bạn có thể là nhấn vào menu trợ giúp và các bạn nhấn vào hỗ trợ bằng user view à, hoặc là tem view ở à, trong phần mềm thì có sẵn các cái à, video hướng dẫn chi, từng chi tiết uh, cho các bạn uh, sử dụng ở trong trường hợp là các bạn có một cái file dự toán cũ các bạn mở lại thì các bạn có thể nhấn vào trong cái uh, và công trình cũ còn trong trường hợp là một người khác mà gửi cho các bạn là một file Excel thì các bạn có thể là à, nhập file từ Excel trong trường hợp là người khác gửi cho các bạn là không phải là file Excel mà là gửi cho các bạn từ một cái phần mềm gốc khác mà chưa xuất Excel thì các bạn nhấn vào tệp tin sau đó thì các bạn là à, mở file từ phần mềm khác à, là được trong trường hợp nếu mà các bạn là nhiều người làm à, các bạn muốn ghép lại thành một cái dự toán thì các bạn à, nhấn vào ghép file công trình thì nó sẽ chạy nhiều hạng mục nhiều công, nhiều cái dự toán à, gộp lại thành một cái công trình lớn cho các bạn ở phía dưới là các cái bảng làm việc tất cả các bảng làm việc thì nằm phía dưới này à, các cái bảng phụ thì nó nằm ở dòng thứ hai từ dưới lên à, tôi lấy ví dụ như là phần cước ô tô ở đây là cái bảng vật liệu thì trong bảng vật liệu thì có cái phần là cước ô tô à, cước bộ và cước sông còn trong trường hợp là đây là cái cái bảng à, ở mặc định còn trong trường hợp là có nhiều các cái bảng à, khác nhau ở trong này thường thì chúng ta à, ở thời điểm hiện tại này theo thông tư 09 thì chúng ta đang thực hiện theo cái bảng giá hiện tại là chính ờ, nhưng mà trong quá trình làm thì à, à, các bạn đừng có làm gì cả các bạn cứ đừng có chọn màu khác các bạn cứ để nguyên như này à, để các bạn nhập được vào trong cái giá thông báo là vì cái giá hiện tại thì các bạn không nhập được vào giá thông báo cho nên các bạn để nguyên cái cái mặc định như này các bạn nhập các bạn chỉ chọn lại cái à, bảng giá hiện tại trước khi các bạn là à, xuất hồ sơ giá Excel hoặc là in hồ sơ thôi còn mặc định thì các bạn cứ để nguyên cho tôi chứ cái cột giá hiện tại này là cột giá nó được thể hiện nó cộng rất nhiều các cái chi phí ở đây cho nên các bạn không để à, cái bảng này để các bạn làm việc mà các bạn có để nguyên cho tôi là à, cái bảng mặc định như này à, các bạn làm việc bình thường các bạn đừng điều chỉnh gì cả À, để làm một cái dự toán cho một địa phương nào đó thì việc đầu tiên các bạn nhấn vào trong tôi là chỗ chọn tỉnh này sau đó các bạn có thể chọn vào một cái địa phương mà mình đang lập dự toán sau khi chọn được địa phương rồi thì các bạn nhấn vào cho tôi là chọn đơn giá tại đây thì các bạn xem rằng là chúng ta đang làm là khu vực 1 khu vực 2 à, có nơi thì gọi là khu vực có nơi thì gọi là vùng à, thì tùy vào cái địa phương của các bạn để các bạn chọn lại cho nó phù hợp các bạn nhớ các bạn chọn cái này trước tất nhiên chúng các bạn là chọn sau thì cũng không vấn đề gì nhưng mà nếu các bạn mà chọn sau lỡ các bạn để nguyên là đang là vùng 1 mà các bạn lập dự toán xong rồi Đấy, à, các bạn mới chọn quay trở lại vùng 2 sau đó các bạn tắt cái vùng một này đi thì khi đấy là à, các bạn phải chọn chuyển vùng sau đó các bạn ra đây các bạn nhấn vào cho tôi là tra lại công tác như này Đấy, các bạn nhấn đồng ý là được thì toàn bộ cái đơn giá này khi đó nó không phải là khu vực 1 nữa mà nó sẽ thể hiện là nó sẽ sửa lại là khu vực 2 và toàn bộ các cái giá này à, nó sẽ tự động nó chuyển lại khu vực 2 về cái mã định mức này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà về cái đơn giá thì à, mỗi một vùng nó sẽ khác nhau nó khác nhau là do cái à, nhân công quy định nó khác nhau cho nên là nó trở thành cái giá ca máy này cũng sẽ tính sẽ khác nhau à, như vậy là vật liệu nó cũng sẽ được tính khác nhau là do cái cước vận chuyển nó khác nhau thì cái giá vật liệu này có thể là sẽ giống nhau à, có rất nhiều địa phương thì nó lại à, à, giống nhau ví dụ như là An Giang đấy à, nhưng mà nhiều địa phương khác thì người ta lại chia theo vùng tức là cái vật liệu của cái vùng 1 thì khác vùng 2 thì khác vùng 3 thì khác vì người ta có tính thêm cái phần là à, vận chuyển nữa à, sau khi là các bạn là chọn được cái địa phương rồi và các bạn chọn được cái đơn giá rồi bây giờ để trong các cái thao tác ở trong phần mềm thì các bạn là có thể tìm kiếm theo tên hoặc là theo mã à, định mức à, tôi lấy ví dụ các bạn có thể là tìm theo mã định mức giống như các cái phần mềm khác hoặc cách thứ hai các bạn có thể tìm theo tên đào móng bằng máy à, công tác bê tông ví dụ như là bê tông móng à, các bạn có thể tìm đúng hoặc là gần đúng à, với phần mềm dự toán F1 thì như thế à, rất là đơn giản trong quá trình tìm kiếm cho các bạn này à, công tiêu móng đá 1 nhân 2 này thép móng đấy tiếp 10 tiếp bao nhiêu đấy thì các bạn chỉ việc đánh cho tôi là có dấu không dấu sau đó các bạn nhấn cho tôi là ở à, đồng ý đối với phần khối lượng thì các bạn có thể nhập trực tiếp vào trong uh, cái cột khối lượng này tôi ví dụ như là 200 m tôi chia cho đơn vị là 100 hoặc là tôi có thể sử dụng dấu bằng để tôi liên kết trực tiếp lên à, để chèn lên dòng thì trên phần mềm các bạn có thể là chuột phải tất cả các lệnh trong phần mềm thì đều sử dụng lệnh chuột phải ở bất cứ một bảng nào Thế các bạn sẽ chuột phải các bạn sẽ nhìn thấy các lệnh của nó nếu như mà nó không có cái lệnh chức năng này thì phần mềm là coi như không có chức năng đấy ở để chèn dòng thì các bạn sẽ là nhấn phím insert trên bàn phím đây là phím tắt và các bạn có thể chuột phải các bạn nhấn vào chèn dòng à, các bạn có thể ghi giống như bất cứ một phần mềm nào thôi 1 à, nhân 3 nhân 4 hoặc là các bạn có thể là link trực tiếp bằng cách là bằng thì phần mềm vẫn sẽ giữ nguyên cái công thức ờ, khi các bạn là sửa lại cái số liệu phía gốc này thì phía dưới này cũng sẽ chạy ờ, theo giống như Excel vậy thôi đối với một số công tác mà có hệ số lấy ví dụ như là công tác vận chuyển Ờ, thì các bạn có thể là nhập cái hệ số bên này hoặc là các bạn có thể là à, nhập cái hệ số ở phía dưới này ở phía dưới này cũng có cái cột hệ số cả hai cái này thì nó đều giống nhau các bạn có thể là nhập phía bên tay phải này để cho nó dễ nhìn hoặc là các bạn có thể nhập ở phía dưới thì tùy nhưng mà theo tôi thì các bạn nên nhập ở bên tay phải này à, để chúng ta là có thể là à, biết được rằng là cái công tác này chúng ta đã nhập rồi hay chưa à, ở phía dưới này thì nó à, chủ yếu là người ta sử dụng là nó, nó khác nhau như thế này nếu như các bạn nhập một cái hệ số ở phía trên trên này thì toàn bộ cái số liệu này à, nếu tôi nhập vào cái cột à, máy thì toàn bộ cái số liệu của máy trong công tác này sẽ được nhân còn nếu trong trường hợp là tôi chỉ nhân một công tác thôi tôi lấy ví dụ như là công tác băn quân như con này như công tác này À, để điều chỉnh một công tác trong tất cả công tác này ví dụ như là xi măng tôi nhân với là 1,2 à, thì cái công tác này nó sẽ nhân với cái thằng hệ số này một công tác này thôi còn trong trường hợp là nếu tôi nhập ở trên thì toàn bộ các công tác này sẽ được nhân với con số là 1,2 này ở phía dưới này cũng tương tự giống như ở trên các bạn có thể chuột phải để các bạn xem là những cái công tác tương ứng ờ, với cái ờ, công tác các bạn đang làm ví dụ thêm vật liệu lưu vật liệu xóa vật liệu đấy thì các bạn có thể là ờ, thực hiện phía dưới này cũng tương tự vậy thôi các bạn có thể chỉnh sửa xóa tùy các bạn sau khi thực hiện xong nếu các bạn là muốn lưu lại để sử dụng nhiều lần thì các bạn cũng chuột phải và các bạn có thể là lưu công tác hoặc là lưu nhóm công tác à, sau khi thực hiện xong ở ờ, cái bảng à, dự toán này thì các bạn cần phải à, lập cái à, tính toán lại cái phần vật liệu phần nhân công và phần máy bởi vì các cái bộ đơn giá này có thể là nó được ban hành ở một cái thời điểm nào đó à, trước khi các bạn lập dự toán rất là nhiều có khi là cả năm hoặc cả quý còn như trước đây thì có thể là vài năm cho nên là ở thời điểm các bạn à, đang làm dự toán thì các bạn phải điều chỉnh lại cho nó sang cái thời điểm hiện tại à, như vậy là ở phía dưới này phần mềm sẽ có là ba cái bảng tương ứng bảng vật liệu bảng nhân công bảng máy tôi đi lần lượt từ bảng vật liệu tại bảng vật liệu thì ờ, các bạn có thể là nhập vào trong cái cột giá thông báo này à, tôi lấy ví dụ như là à, 15 hoặc cách thứ hai các bạn có thể là chuột phải và các bạn lắp giá thông báo từ các sở dữ liệu cho phần mềm thì có sẵn rồi cho nên là các bạn cứ chuột phải trong đây sau đó tôi lấy ví dụ tôi lấy à, tại cái tháng 6 2020 ở của thành phố Hồ Chí Minh sau đó tôi nhấn vào phần là lắp giá chi tiết tại đây thì ờ, tất cả các loại vật liệu này thì tôi sẽ phải chọn một vật liệu Đấy, cho một nhà cung cấp khác màu này là các bạn phải chọn tôi ví dụ như là tôi làm tại Tân Bình thì tôi sẽ chọn là tại Tân Bình đây các bạn thấy rằng là tôi sẽ phải chọn cứ một loại vật liệu hoặc một nhà cung cấp thì tôi sẽ phải à, chọn này tôi nhấn đồng ý sau khi thực hiện xong thì phần mềm sẽ báo cụ thể cho các bạn rằng là cái giá này là đang lấy tại cái thời điểm nào và ở đâu ở cho các bạn à, trong trường hợp là các bạn cần phải tính thêm cước ô tô cước bộ cước sông thì phía dưới này sẽ có sẵn cho các bạn gồm có cước ô tô cước bộ cước sông tôi ví dụ tôi muốn tính cước ô tô thì sẽ có ở đây ở trong cái bảng này thì các bạn lưu ý cho tôi à, các bạn cần phải chọn cho tôi cái phương tiện này ở trong này nó có hai loại ô tô tự đổ và ô tô thùng đối với cái loại mà vật liệu tự đổ được cát đá thì các bạn để nguyên là ô tô tự đổ còn trong trường hợp là à, sắt xi si, băn khuôn thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó không có nếu các bạn để ô tô tự đổ thì các bạn thấy rằng là ở đây nó sẽ không hiện cho các bạn được là các cái mã định mức để tính toán như vậy các bạn phải chọn lại cho tôi là ô tô thùng đấy thì các bạn mới thấy rằng là nó mới tính toán được nhưng các bạn nhớ nếu các bạn chọn nhầm thì phần mềm sẽ không thực hiện được còn trong trường hợp là các bạn à, các cái hệ số này nó không có sẵn mà các bạn là muốn chia thì các bạn sẽ thấy rằng là F và chia cho E đây ở cột F này và chia cho cột E này à, thì thông thường thì ở đây là phần mềm đã chia sẵn cho các bạn rồi ở sang đến cái tiếp theo mà các bạn cần phải thực hiện thì nó mới có giá đó là cái phần giá ca máy à, tại đây thì các bạn nhấn vào đây các bạn sẽ thấy rằng là phần là lắp giá trong phần lắp giá này thì các bạn là có thể thực hiện theo phương pháp bù giá hay là phương pháp tính trực tiếp à, tôi lấy ví dụ như là phương pháp tính trực tiếp thì các bạn thể nhấn vào tính trực tiếp sau đó tại đây thì các bạn nhấn vào à, lắp giá tôi lấy ví dụ như chúng ta là vùng 1 thì tôi sẽ chọn luôn là vùng 1 còn cái vùng này thì nó đã chọn theo cái cái cái cái, cái, cái tính lương của các bạn trước đấy rồi cho nên các bạn có thể là à, chọn lại hoặc là các bạn có thể là à, để nguyên sau đó các bạn nhấn cho tôi là phần áp giá à, tất cả các cái cách tính này thì nó đang phù hợp với cách tính mới nhất rồi nếu như các bạn là không thực hiện theo cái cách mới này thì các bạn có thể là à, chọn lại các cái nội dung này à, cho tôi à, sau khi chọn xong thì các bạn nhấn là áp giá hiện tại như này là được thì bây giờ các bạn quay lại cái phần vật liệu và các bạn quay lại phần cơ ô tô bây giờ các bạn thấy rằng là cái bảng cái máy giá cái máy đã được thực hiện ở đây ở đây thì các bạn chuyển nhập cho tôi là cự ly vận chuyển tôi lấy ví dụ như là 50 mươi. trong trường hợp là nhiều đây là đây đang là đường loại 1 trong trường hợp là nhiều cung đường ở à, trong một loại vật liệu thì các bạn chuột phải các bạn thêm cung đường đây và các bạn chọn đây tôi ví dụ như là hai cung đường loại đặc biệt xấu loại 4 loại 5 gì đó thì phần mềm sẽ tự điện động là thực hiện các cái công thức tương ứng như các bạn là đây Đấy, sau đó các bạn nhấn áp cước cho tôi thì các bạn quay lại phần vật liệu các bạn sẽ thấy rằng là phần mềm sẽ tính thêm cước cho các bạn sau khi thực hiện xong cái phần cước này đấy, trước khi in thì các bạn là có thể chọn lại cho tôi là theo cái giá hiện tại hoặc là để nguyên đấy, tùy các bạn à, theo cái, cái địa phương của các bạn là sử dụng theo phương pháp nào thì các bạn để theo phương pháp đấy và tiếp theo đó là cái bảng nhân công tại bảng nhân công này thì thông thường nếu như các bạn đã chọn cái đơn giá này theo đúng khu vực rồi thì các bạn để nguyên các bạn không phải làm gì cả là vì phần mềm dự toán F1 đã nhập rồi trong trường hợp là các bạn là đang tính cho một cái dự toán mà nó không có các bạn nhìn thấy trống thì các bạn nhấn vào trong cái phần là tính lương tại đây các bạn nhấn vào các bạn thấy rằng là nó có một cái bản bản như này Đấy, tức là cái à, địa phương các bạn là đã ban hành cái bộ đơn giá nhân công cái đơn giá nhân công theo cái thông tư 15 2019 cho các bạn còn trong trường hợp cái này nó trống thì tức là à, địa phương của các bạn là chưa ban hành Đấy trong trường hợp đã ban hành rồi thì các bạn cứ chọn vào cho tôi là ví dụ như là vùng 1 thì tôi cứ chọn nó là vùng 1 như này thì con thấy rằng là ở đây nó sẽ có cái giá nhân công như các bạn còn trong trường hợp nếu như các bạn là không thấy cái thông tư 15 này mà nó trống à, ờ, không có cái tên quyết định thì các bạn chọn lại cho tôi một cái thông tư khác gần nhất ví dụ thông tư 05 2016 hoặc là thông tư 01 2015 thì các bạn sẽ thấy được cái cái tên quyết định này à, của địa phương à, sau đó thì các bạn cũng vào trong phần chọn vùng này các bạn nhấn tra theo văn bản thì các bạn thấy rằng là các cái uh, văn bản tương ứng uh, với cái cái cái cái thông tư mà các bạn thực hiện sau khi các bạn thực hiện xong các bạn nhấn phần áp giá hiện tại cho tôi uh, do cái nhân công này là phần mềm dự toán f một đã sử, sử dụng là đúng theo như cái vùng bột mà các bạn đang làm làm rồi cho nên là khi các bạn áp giá vào thì nó không thay đổi còn nếu các bạn là uh, chuyển sang một vùng khác thì các bạn sẽ thấy cái số liệu chính là ở đây Ờ, tương tự như phần vật liệu các bạn có thể chọn lại cho tôi là giá hiện tại này để nhìn cho nó đẹp sang cái bảng tiếp theo phải tính toán đó là cái bảng máy thi công tại đây thì thông thường mà chúng ta sử dụng là phương pháp là à, tính giá cái máy à, các bạn chỉ sử dụng cái việc bù khi mà địa phương các bạn là ban hành cái này thường xuyên ở đoạn này các bạn nhớ nếu như địa phương các bạn thường xuyên một năm à, ban hành một đến hai lần à, cái bảng giá cái máy này thì các bạn chỉ sử dụng phương pháp là bù nhiên liệu còn nếu trong trường hợp là địa phương các bạn là chỉ à, công bố phần nhân công và hướng dẫn à, tính máy theo thông tư 11 2019 thì các bạn phải nhấn vào trong cái nút là tính giá các bạn nhớ đoạn này nếu không các bạn sẽ làm nhầm nếu như đã tính đã có cái cái cái, cái giá cái máy rồi các bạn chỉ bù nhiên liệu còn nếu trường hợp là chỉ hướng dẫn cách tính thì các bạn nhấn vào phần tính giá cái máy còn vào trong này thì các bạn cũng chỉ chọn lại cho tôi là có mỗi cái phần là lắp giá này thôi nếu mà các bạn là xa cảng thì các bạn chọn cho tôi là ở vùng 2 còn gần cảng các bạn chọn tôi vùng 1 cái này được quy định ở trong cái Petrolimex các bạn có thể xem các video khác của tôi thì các bạn có thể hiểu hơn được cái này ở cái phần này thì là nó chạy theo cái phần nhân công trước đấy rồi à, các bạn ở đây các bạn chỉ nhấn phần là áp giá cho tôi thôi ở trong này thì có à, các cái nội dung này thì phần mềm đã chọn sẵn cho các bạn rồi trong trường hợp các bạn muốn làm một dự toán cũ các bạn muốn thực hiện lại thì các bạn thể chọn lại à, các cái à, quyết định này À, sau đó các bạn nhấn là áp giá hiện tại cho tôi thì các bạn quay lại cái phần máy thi công này thì các bạn thấy rằng là ở à, cái những cái giá nào mà nó có chênh lệch thì nó sẽ là thể hiện các bạn lên đây ở trường hợp thứ hai đó là các bạn tính cho tôi là bù giá ở bù giá này thì thông thường nếu như địa phương của các bạn thường xuyên ban hành cái um, giá ca máy này thì các bạn uh, không bù cho tôi cái thằng nhân công này nữa đây các bạn đã nhìn thấy ông nhân công 3,0 trên 7 các bạn tắt cho tôi cái thằng bù nhân công này đi tắt đi thì bây giờ các bạn chỉ bù nhiên liệu thôi ở đây thì tương tự như vậy các bạn chỉ nhấn vào các bạn nhấn lắp giá cho tôi này à, là được sau đó các bạn nhấn cho tôi là phần áp bù đấy tôi hướng dẫn các bạn cả hai phương pháp bây giờ đều có cả hai phương pháp đấy à, các bạn thực hiện áp bù xong các bạn quay lại cái phần máy thi công thì các bạn thấy rằng là ở đây nó sẽ có cái giá trị bù ở cho các bạn nếu các bạn nhấn tính mới thì nó sẽ mất cái cột bù này đi các bạn lưu ý à, cuối cùng của các bạn thì cũng tương tự các bạn có thể chọn cho tôi là giá hiện tại để khi in ra nhìn chân đẹp và nó phù hợp với địa phương tùy theo từng địa phương của các bạn à, đang lập dự toán à, như vậy là tôi hướng dẫn các bạn xong các các bảng tính toán bảng vật liệu bảng nhân công và bảng máy cái bảng thể hiện cuối cùng đó là cái bảng tổng hợp dự toán hạng mục tại bảng này nếu như một địa phương các bạn là đang sử dụng phương pháp là bù chênh lệch thì các bạn để nguyên các bạn không phải làm gì cả đối với cái biểu mẫu này còn trong trường hợp là các bạn đang sử dụng theo cái thông tư 09 của 2019 và cái nghị định số 8 thì các bạn có thể là sử dụng theo cái mẫu số 3 hoặc mẫu số 4 đây là hai cái mẫu trực tiếp và nếu theo thông tư thì nó đang là mẫu số 3 nhưng mà nếu các bạn là muốn có các cái đường dẫn các cái đường link à, khi xuất ra Excel thì các bạn có thể chọn mẫu số 4 cả hai phương pháp này thì đều không sai và khi các bạn xuất ra Excel thì đều là mẫu trực tiếp đều cùng tính và cùng một giá trị à, các bạn thấy rằng đây là đang có bù chênh lệch và cái à, giá gốc nếu như các bạn sử dụng theo thông tư 09 các bạn chọn lại là cái mẫu số à, 4 này chẳng hạn thì các bạn thấy rằng là nó sẽ không còn giá trị bù nữa còn nếu các bạn là muốn rằng là à, mẫu trực tiếp nhưng mà một số các bạn làm ở các cái bản đại hải đảo sâu xa sâu xôi hoặc là các cái tỉnh biên giới à, các bạn muốn có hệ số thì các bạn nhấn vào tôi là ở mẫu miền Nam này thì các bạn thấy rằng là à, sẽ có cái chỗ để các bạn nhập hệ số để nhập được cái hệ số này thì các bạn à, nhấn vào cho tôi bên tay phải này phía dưới này các bạn sẽ nhìn thấy rằng là hệ số điều chỉnh tại đây thì các bạn nhấn vào cho tôi là cần nhập hệ số ở đây hoặc các bạn nhấn cho tôi là hệ số điều chỉnh theo thông tư tại đây thì con thấy rằng là có rất nhiều các loại thông tư nếu như các bạn là làm phần khảo sát ở phần công ích phần công ích thì các bạn chọn lại cái thông tư à, các bạn chọn lại cho tôi là cái 14 hay 17 còn trong trường hợp các bạn chọn các cái phần là khảo sát ở các cái phần khác thì các bạn chọn hết cho cái thông tư 09 này à, trước đây thì phần khảo sát thì nó chọn theo cái thông tư 01 2017 nhưng mà hiện tại bây giờ thì uh, tại thời điểm tôi uh, hướng dẫn các bạn là 2020 thì cái phần uh, khảo sát này Ờ, nó cũng là ờ, thuộc vào trong cái thằng là ờ, thông tư 09 cho nên là các bạn có thể chọn lại cho tôi nếu trong trường hợp là các bạn là công trình theo tuyến ví dụ như là các bạn lập dự toán là công trình theo thông thì các bạn phải đánh dấu vào cho tôi là công trình theo tuyến còn trong trường hợp là các bạn không lập công trình là không theo tuyến thì các bạn để nguyên các bạn đừng đánh dấu gì cả các bạn để nguyên như vậy các bạn chọn cho đúng là công trình là được còn nếu như các bạn là còn à, ví dụ như là thủy lợi giao thông thì các bạn chọn thêm cho tôi là công trình tiếp tuyến để nó thay đổi cái à, phần lăn trại này đây phần lăn trại phần lăn trại này thì nó thực hiện à, nó thay đổi cái hệ số này ở trong trường hợp là các bạn là làm các loại dự toán khác ví dụ như là khảo sát hoặc là một số loại à, công ích hoặc là uh, công trình giao thông có bù gì đấy thì các bạn có thể là chọn lại các mẫu cho nó phù hợp với các bạn còn mặc định thì các bạn chỉ để cho tôi là mẫu số 2 hoặc là các bạn chọn cho tôi là cái mẫu số 3 mẫu số 4 là được à, các bạn để ý cái dự toán trừ dự thầu nó bằng không thì nó mới đúng còn nếu như mà các bạn chọn xong mà nó không phải bằng không thì là không đúng cái cuối cùng à, nếu trong trường hợp các bạn chọn là ở đây là cái trực tiếp thì các bạn quay lại vào công trình này Đấy, ở đây mặc định của các bạn đang làm là theo phương pháp bù còn các bạn là chọn thành phương pháp trực tiếp thì để cho nó đồng bộ thì phía dưới này nó nút là tính đơn giá trực tiếp này thì các bạn nhấn cho tôi là tính đơn giá trực tiếp các bạn nhấn đồng ý đây họ đang chọn các bạn là mẫu số 3 thì các bạn có để mẫu số 3 luôn thì tôi cũng được hoặc bạn chọn mẫu số 4 cả hai cái này đều không sai các bạn nhấn à, có thay đổi cho tôi là được bây giờ nó sẽ quay sang cái bảng à, ở à, lúc nãy các bạn vừa mới thể hiện hệ số thì các bạn à, chọn tương tự và các bạn thấy rằng là dự toán trừ dự thầu à, bằng không À, các cái bảng này thì bằng dự thầu và bảng đơn giá chi tiết này thì các bạn không phải làm gì cả bởi vì phần mềm đã chọn sẵn cho các bạn rồi các bạn không làm gì ở đây ở đây các bạn có thể chọn lại mẫu để cho nó phù hợp với cái địa phương của các bạn thôi à, cái bảng cuối cùng các bạn muốn thể hiện à, có thể đây là cái bảng tổng mức đầu tư tại cái bảng tổng mức đầu tư thì các bạn thể chọn lại cho tôi là các loại công trình cho nó phù hợp với cái công việc của các bạn là được à, trong trường hợp là trong này nó rất là nhiều chi phí mà các bạn muốn bỏ đi thì các bạn nhấn vào cho tôi là chọn chi phí và đây cái nào không dùng thì các bạn có thể là nhấn tích bỏ sau đó các bạn nhấn đồng ý à, nếu sử dụng nhiều lần các bạn có thể nhấn vào phần lưu là được còn trong trường hợp cái này nó không phải là công tác xây dựng mà nó là công tác à, khảo sát địa chất địa hình thì khi đó nó thuộc vào chi phí tư vấn thì các bạn nhấn vào cho tôi là danh sách hạng mục và các bạn nhấn vào tôi ví dụ tôi chọn đó là à, địa hình thì tôi nhấn vào trong địa hình và tôi nhấn đồng ý thì cái giá trị ở trên sẽ được đưa xuống dưới à, nó chuyển vào cái à, công tác khảo sát địa hình à, sau khi thực hiện xong các bạn có thể in trực tiếp ở trên phần mềm à, hoặc là các bạn có thể là à, xuất giấy Excel để gửi cho à, người khác ờ, hoặc là các bạn có thể xuất giấy Excel để gửi cho người khác à, hoặc là sử dụng cho các mục đích khác nhất à, tiếp theo các bạn mọi chi tiết à, để mua phần mềm à, dự toán F1 thì các bạn có thể liên hệ với tôi theo cái Zalo 090 336 7419 hoặc 096 636 0702 à, chào các bạn